xin suy bé xin à xin à mà linh bạn ơi liếm rồi rồi phương sân hàng phải lừa thế biến lệ lù à quên à con gì tan ơi căm mà ô chàng là yên thủy in yang lời là lửa về mi à miền à phong tiền thao miền cha xin à tiêu bề xin thiên là khá mùi tiêu âu giang hồ mi miền hàng phiêu mẹ mười na phong thiên thao xa chưa thân mượn đàm phán phụng من النار دعانا فتا أولا ما yang a chia ching chia chia ô ô ô yêu ô ô ô ô ô ô ô 也借呗。都早啊，都快，都一都快，也都快，人飞了。 nia là phá mà nhân chăng à lái ô tàu dân sẽ kê là sinh nhân trắng ô về nhà tôi ra đi à, điều về liên lý à, chỉ tôi phải nói tờ là phá mà xí điều yeah xuống ngã kia liu à tiêu luyện tháo ô tiêu luyện ta thao chia thiên ca lương xin chào phong tua luyện thiên thao ế mò yang à chia xin chia chi ô ô ê na lo

فاهسروا في الجنة تصعب أن طائرة صعب أن طائرة ขึ้น Ờ, liều lùn nào. ตาคียลองฟ้าแต่ฟงท้าเอ้ยยางเลยตาคียเลยลองอ่ะ nhá ngã tia tình tia tia ô ô ô en lơ la pha nè y tia nhá ngã phong thiên tháng شجرة ماء سام سفنتها hàng lơ tiêu tin lệ na tia ma phong thao ô lơ 呀，姐姐，小姐哦，哎，那了，天天的。